bảo không đặt trước Ai bảo không đặt trước Không, thì luôn đặt trước để làm chủ cuộc sống của mình Thúy chọn bình nước nóng Rossi S Series Tùy chỉnh nhiệt độ, tự động hẹn giờ và tắt Ghi nhớ thói quen sử dụng Rossi S Series Bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh